Tôi xin chào tất cả các anh em nhé Thì hôm nay lại tôi lại tiếp tục làm video để chia sẻ cho tất cả các anh em biết về cái bộ đồ chơi Bầu cua bịp mới nhất 2020 hoàn toàn không tăng tích gì hết anh em nhé Thì đó thì đây là cái bộ đồ chơi sẽ giúp cho tất cả anh em đi chơi sòng sới đi đánh bầu cua bịp đi lắc bầu cua bịp luôn dành cho anh em tỷ lệ chính xác và cái độ hiệu quả 8 đến 90 phần trăm anh em nhé thì đấy chính là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp lón quét nón quét cảm ứng báo dung bầu cua không tang mới nhất 2020 anh em nhé thì cái bộ đồ chơi nón quét cảm ứng báo dung bầu cua không tang mới nhất này anh em nào mà đã sử dụng và đã mua của bên tôi thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại khi anh em đi chơi bầu cua bịp đi ờ, lắc bầu cua bịp rồi đúng phải không anh em đó thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua và cũng như là cũng như là nói về cái cách chơi cách sử dụng làm sao để cho anh em đi chơi sòng sới đi đánh bầu cua bịp đi lắc bầu cua bịp luôn thắng anh em nhá đó thì à, đây là cái nón cảm ứng báo rung bầu cua không tang vâng tôi đã làm cái nó tôi đã làm một cái máy quét và cũng như là cái máy rung ở trong cái nón này rồi anh em nhé thì anh em đi chơi anh em chỉ cần đội cái nón này lên và cảm nhận cái độ rung của à, cái quân bầu cua này anh em nhé thì cái nón quét cảm ứng báo rung bầu cua này nó đi kèm theo là cái chấm cảm ứng báo rung bầu cua không tang anh em nhé thì hiện tại bên tôi đã hết cái chấm cảm ứng báo rung rồi thì cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này tôi đã làm cái chấm gặm ứng báo dung ở trong cái mặt gà rồi anh em nhé tôi đã làm vào mặt gà rồi anh em nhé đó thì khi mặt gà nó ngửa lên thì cái nón báo dung nó sẽ báo chuẩn cho tôi biết chắc chắn chén đó là sẽ về mặt gà anh em nhé đó thì cái chấm cảm ứng báo dung bầu cua này nó chỉ nhỏ bằng cái ờ, đầu kim thôi anh em cái đầu kim không quần áo của anh em ấy thì ờ, khi anh em đi chơi ờ, sòng uh, anh em đi chơi bầu cua bịp đi nắp bầu cua bịp đi đến các sân chơi bầu cua của các anh em thì anh em chỉ cần là chạm một tay vào mặt hột bầu cua của người ta là anh em đã anh em đã nắm được chắc chắn cái phần thắng trong tay rồi anh em nhá thì anh em giờ được, vào mặt hột của người ta rồi khi anh em chơi thì nó nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em trăm phần trăm luôn anh em nhá đó thì bây giờ tôi test thử cho anh em vài chén để anh em cảm nhận được cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé rồi được cái đầu tiên tôi sẽ đội cái nón lên và cảm nhận được cái và cảm nhận cái độ dung của nó anh em nhé và tôi sẽ báo cho anh em biết chèn đấy có về mặt gà hay không Đấy, tôi sẽ lắc luôn cho anh em Đây. Vâng. thì chắc chắn rồi cái chén này chắc chắn sẽ về con gà nó đã báo dung cho tôi biết anh em nhé đó bây giờ tôi lở dở luôn cho anh em này đó anh em thấy không gà tôm và cua Rồi ờ, tiếp tục tôi sẽ lắc tiếp cho anh em nhé được, dạ. Máy lại báo dung cho tôi biết Chén này nó vẫn về mặt gà anh em nhé Tôi mở luôn cho anh em này Có bao nhiêu tiền tôi sẽ đặt hết vào mặt gà luôn Anh em thấy không hai bầu và một gà Đó Tiếp tục ạ Tôi sẽ lắc tiếp cho anh em này Máy vẫn tiếp tục báo dung anh em nhé Báo dung là chắc chắn là sẽ về mặt gà rồi Anh em nhé Đây tôi mở luôn cho anh em này anh em thấy không ạ hai gà và một bầu anh em thấy chính xác chưa anh em đó Rồi. vâng thì tôi đắp cái chén cuối cho anh em ạ Rồi. thì chén này nó lại không báo dung anh em nhé không báo dung là tôi sẽ đánh mặt khác hoặc là tôi bỏ chén này đây tôi mở luôn cho anh em này đó anh em thấy không hai bầu và một tôm không hề có con gà anh em nhé Vâng, thì vừa rồi tôi cũng lắp cho anh em vài chén để cho anh em xem cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em khi đi uh, chơi uh, bầu cua bịp, đi nắc bầu cua bịp có phù hợp với các sân chơi của anh em hay không nhá. Thì vừa rồi à, vâng thì vừa rồi tôi uh, giới thiệu cho anh em thì anh em chưa hiểu cái vấn đề gì về cái bộ đồ chơi cảm uh, lón quét cảm ứng báo dung bầu cua này thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số 0948 306 996 hoặc 0942 306 996. Tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 trên 24 để đáp cho anh em mọi thắc mắc vâng thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì cứ liên hệ cho tôi nhé hoặc là anh em cứ lên cơ sở tôi tôi sẽ check địa chỉ cho anh em vâng thì à, bây giờ tôi cũng kết thúc video tại đây tôi xin chào tất cả các anh em chúc tất cả các anh em luôn luôn may mắn và chiến thắng cho các sòng sới anh em nhé đó anh em nào mà hay xem video của tôi á thì hãy thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái video mới nhất và các bộ đồ chơi chấm cộng ứng báo dung bầu cua này